hướng nam. Đường xe hơi 3m cách đường 3 tháng 4 20m. Đã hoàn thành tầng trệt và một mê lầu. Cách Bixi 200m, cách chợ Đà Lạt 1 km, thích hợp xây khách sạn kinh doanh nghỉ dưỡng. Giá 9,5 tỷ đồng. Nhà Mai Hắc Đế phường 6. Diện tích 50m2. Mua bán đi bằng, có xác nhận nhà ở. Hướng nam, đường xe hơi. Kết cấu: một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trường học, bệnh viện, công an, cây xăng giá 2,3 tỷ đồng. Nhà Hồ Xuân Hương phường 9, diện tích 65m2, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, hướng đông, đường hẻm ô tô, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân để xe rộng, cách hồ than thở 250m, gần chợ, trường học, khu dân cư yên tĩnh, giá 2,75 tỷ đồng. Đất Phước Thành phường 7, diện tích 88m2,